tôi nói nếu như nếu như mà cho tôi thử nghiệm cái người mà đang bị nhiễm virus và tôi ký giấy chịu trách nhiệm tính mạng của người tôi đang thử và tôi trực tiếp đứng để điều trị cho người này trong vòng 4 ngày sẽ đưa đi kết quả thử nghiệm lại nếu không hết cái gì tôi cũng thường tiền ở đây là tôi nói trước công chúng đàng hoàng không còn dấu giếm nữa nếu một người bị nhiễm virus dương tính tôi sẽ đích thân điều trị tại cái nhà của tôi đem lại cái thất của tôi đóng cửa tôi giải quyết người này <laughs> để cho đừng bị nhiễm xung quanh đúng không đem thất tôi, tôi tự xử lý tôi đóng cổng lại tôi xử lý người này cho mà thấy trong 4 ngày mà không giải quyết được tôi thường tiền cho nhưng mà đòi hỏi phải có công luận quốc tế có cái người mà nói chuyện công bằng cho tôi chứ đừng có người mà phải có là giấu nhẹm sự thật rồi bẻ cong sự thật để làm ảnh hưởng là tôi không chịu cho nên là muốn thử nghiệm là phải có có người phải nói là có tiếng nói một cách rất là công bằng của quốc tế và tôi ký giấy chịu trách nhiệm tính mạng của những người này thì tôi sẽ làm để quý vị thấy rằng trong cái bài của mình là trong vòng 4 ngày tôi giải quyết được cái dịch dịch cúm của một người đang nhiễm cúm cảm thì hai ngày nhưng mà nếu dịch cúm là tôi mở hoặc ra tới 4 ngày á thì như vậy là người đó là gần như lúc nào cũng bị tôi tạo nhiệt phải <laughs> ăn cái này nữa ngồi để cho tạo nhiệt nè thậm chí rồi là một là tôi cho nằm ở giường đá của tôi đá muối tôi cũng có hoặc là tôi cho vô cái phòng sông đá tôi xong <laughs> ăn xong mà vô cái phòng sông đá là kể như hai lần à, dịch cúm bay biết mất à chứ không có lâu với tôi được đâu cho nên là mình biết chắc là tôi cho ký giấy bốn ngày là tôi gọi là gọi là trù bị thôi chứ là hai ngày tôi cho đi kiểm tra lại chứ đừng nói là tới bốn ngày thì cái điều này với những cái, cái thấy biết của mình á nó chưa có được chứng minh khoa học rồi thiên hạ nói ra thiên hạ nói mình nói quá nhưng mà thật sự là từ xưa giờ về cái việc mà trị cảm cúm và không có bỏ sót một bệnh cảm nào mà không hết nếu làm đúng theo kiểu của mình và một người mà bị nhiễm nhiễm virus thì nó âm cơ thể nó bị tấn công còn nếu mà mình dương lên mình làm nóng từ sáng tới chiều vi khuẩn nào mà sống nổi và nó tự biến mất à, trong vòng 4 ngày thôi cho nên trà bình minh thì nên uống buổi sáng để ngừa cảm cúm và nếu ai có chuyển thì nên uống thường xuyên những người lớn tuổi mà khó ăn khó uống ví dụ như tướng ăn không ngon miệng và chúng ta thỉnh thỉnh bị ở chua gì đó bao tử đường ruột chúng ta có vấn đề thì cái bài trà bình minh này cũng rất là tốt cho nên mỗi sáng cứ làm ly uống mỗi sáng làm ly uống đừng có uống cái gì khác lúc bụng đói thì gần như không có cái loại thức uống nào theo kinh nghiệm của chúng tôi là ít có gặp cái loại thức uống nào nó vừa làm sạch nó vừa thanh lọc nó vừa tốt cho cơ thể của mình là cái món trà bình minh này